Vâng chào tất cả các bác Em giới thiệu đến với các bác với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt cạn Hoàn toàn không tăng tích dành riêng cho bác tay cái khi đi lắc tại các đấu trường C1 Các bác có thể lắc hột đi theo ý muốn của mình Các bác nhá Hột tài xỉu mắt cạn là như thế nào ạ? Nó sẽ to hơn mắt hí và nó nhỏ hơn mắt nghệ hoa hột trợ Với cái bộ hột này thì em đảm bảo thầy thợ không thể nghe được hột Đây, đây là cái bộ hột tài xỉu mắt cạn đây Hột cực kỳ đẹp luôn các nhìn hột này trời nó hơi tối đây hột đẹp cực kỳ luôn với cái bộ hột này thì bên em đã làm rồi các mua về chỉ việc đem đi lắp thôi là coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được mình chỉ cần bộ hột thôi với bộ hột này khi mà các bác lắp bình thường nó sẽ đi đều còn khi các bác khi nào mà các bác muốn lắc giữ giữ tài hay giữ xỉu thì các bác cứ nhận bộ hột của bên cơ sở sơn tài xỉu bên em về em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc được bộ hột với cái bộ hột này thì em bao tăng tích ăn thua chảy hột không có gì nhá các bác nhá bây giờ em sẽ test thử cho một vài tiếng tài này xỉu này tài này xỉu này được chưa ạ bộ hột đi rất là đều đúng không ạ bây giờ em lắp giữ thử cho các bác nhé bây giờ nó đang xỉu em lên tài rồi em giữ tài này đó em lên tài nha bây giờ em giữ tài này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này được chưa ạ bây giờ em xuống xỉu này